Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Thì uh, kênh của mình chuyên chia sẻ những clip về đời sống hàng ngày uh, quanh uh, gia đình mình. Trong uh, dạo gần đây thì uh, nhiều bạn uh, có ý kiến là mình nên làm một số về cái mạng uh, uh, trực tuyến, tức là về các cái mạng coi, vì hiện nay nó là một xu thế của thời đại. Thì mình cũng uh, tìm hiểu và mình cũng uh, đang thực hiện uh, đào một số coi. Nói chung là giá rất là rẻ nhưng mà nó cũng uh, có thể nói là cải thiện thêm một phần thưa các bạn à, tiết kiệm à, trong một thời gian thì các bạn sẽ có một khoản coi lớn và khi nó lên giá thì chúng ta cũng có một khoản tiền đấy. thì à, trong clip đầu tiên này mình xin giới thiệu các bạn đó là một cái trang web là faucetcrypto.com trang này thì à, cho chúng ta xem quảng cáo mỗi ngày từ 15 đến 21 quảng cáo mỗi ngày chúng ta điểm danh một lần chúng ta nhận được 25 đồng xu ở trong cái trang web này 40 phút một lần chúng ta vào chúng ta à, cần làm tức là chúng ta nhận miễn phí là 18 xu à, trung bình một ngày nếu các bạn à, à, đăng nhập à, 24 tiếng chúng ta trừ đi 10 à, tiếng buổi tối chúng ta ngủ chúng ta còn 14 tiếng nghĩa là chúng ta sẽ điểm danh được khoảng 16 lần 16 lần nữa là chúng ta kiếm được khoảng à, hơn 200 khoảng à, khoảng hơn 300 xu cộng với khoảng 500 xu chúng ta xem quảng cáo nữa trung bình một ngày chúng ta cũng kiếm được gần 1.000 xu các bạn nhé đổi ra các cái đồng coin như đồng BTT mình vẫn đang rút này thì được khoảng độ 15 đồng BTT trong một ngày Đấy, một tháng chúng ta chăm chỉ làm chúng ta cũng kiếm được uh, khoảng 450 ờ, đồng BTT đồng uh, Bitcoin ấy Đấy, cũng uh, có giá trị lắm các bạn nhé sau khi bạn bấm vào cái link mà mình đã giới thiệu cái link chia sẻ ở dưới clip này này đấy thì à, bạn sẽ được ra cái trang web này đây là cái trang web à, uh, Faucet Crypto trang web để, à, để bạn xem quảng cáo và kiếm những cái đồng coin miễn phí thì bạn có thể uh, tạo một cái tài khoản mới bằng cách là bạn uh, đăng nhập bằng Facebook hoặc là Google như mình thì mình sẽ bấm uh, đăng nhập bằng Google à, rất là đơn giản sau đó bạn chọn một cái Gmail để bạn đăng nhập đây như mình chọn cái mail của mình uh, thanh nhiễu hai Ờ, đăng nhập vào trang ờ, Pocket Crypto Đấy. Ờ, thì đây là giao diện của trang web mình đã xem được 783 đồng xu của trang web thì nhiệm vụ hàng ngày là chúng ta sẽ đăng nhập vào đây chúng ta xem khoảng từ 15 đến 21 quảng cáo một ngày Đấy. và trước khi vào cái thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục yêu cầu đây hàng ngày đây tức là hàng ngày chúng ta điểm danh đấy và điểm danh hàng ngày chúng ta nhận về là 25 đồng xu à, chúng ta đợi à, chúng ta đợi cái mục này nó đếm xong chúng ta ấn vào chữ là từ reward à, là chúng ta nhận về 25 xu chúng ta điểm danh hàng ngày khi chúng ta login vào trang web à, mình đã nhận được 25 xu này 25 đồng coin tiếp theo chúng ta bấm vào cái ba gạch này à, chúng ta ấn vào mục là Ridley Nam mỗi lần là được 18 à, xu ta hai cũng là cũng kéo xuống chúng ta đợi trang web nó đếm giây Đấy, nó đếm giây này xong chúng ta cũng ấn vào get review chúng ta nhận về là đấy 18,38 xu này đấy. sau khi chúng ta đã kiểm danh hàng ngày và chúng ta nhận xu 40 phút một lần chúng ta bấm vào ba gạch này chúng ta ấn vào mục là quảng cáo PTC này quảng cáo này Đấy, thì chúng ta xem 21 cái quảng cáo đây mình đã dịch ra tiếng Việt thì nó có là 21 quảng cáo số quảng cáo chưa xem này không này chưa có xem quảng cáo nào này 21 quảng cáo đang chờ nhá Đấy, xem xong 21 quảng cáo thì sẽ kiếm được là 411 xu Đấy, thì chúng ta ấn vào cái mục watt này tiếng Việt nó ghi là đồng hồ đeo tay nhưng mà tiếng Anh nó ghi là watt là ấn vào xem Đấy chúng ta cũng lại đợi cho nó đếm cái dây cho nó xong mấy à. rồi chúng ấn vào get reward à, thì nó mở cái trang quảng cáo ra và chúng ta xem trong 40 giây Đấy, 40 giây nói chung là các bạn chăm xem thì à, là chúng ta cứ 40 phút chúng ta vào điểm danh một lần thì à, trung bình một ngày chúng ta cũng kiếm được khoảng một nghìn uh, cái đồng xu đồng quay ở cái trang web này chúng ta rút về ví uh, chốt hoặc rút lên các sàn này chúng ta ấn vào nút continue nhá Đấy, sau đó chúng ta ấn xuống cái tab này phao này này ấn vào đây chúng ta về cái trang chính nó này chúng ta đã nhận được 25 xu và chúng ta tiếp tục xem các quảng cáo khác đây mình đã hoàn thành một cái mình vừa chia sẻ cùng các bạn cách xem quảng cáo để kiếm những cái đồng xu, đồng coin ở trên trang ờ, pocketcrypto.com. Sau đó chúng ta đổi ra những cái đồng coin đã list các sàn như đồng ờ, Bitcoin, đồng ờ, BTT, BitTorrent, đồng DAT. Nhưng hiện nay thì đồng BitTorrent BTT này, cái đồng rẻ nhất của các cái đồng coin ở trên cái trang web này. Vì thế mình đã chọn giải pháp là mình chọn à, đổi ra cái đồng BitTorrent là BTT sau đó mình chữ đó đây các bạn nhìn này mình xem được 1.150 xu tương đương mình được khoảng 14,5 đồng BTT nếu một tháng các bạn làm chăm chỉ các bạn sẽ kiếm được khoảng từ 400 đến 500 đồng BTT các bạn chữ ở trên ví cất đi à, một thời gian sau nếu cái đồng Bitcoin nó lên giá như là 0,01 hoặc là 0,03 thậm chí nó lên giá là 0,1 0,3 thì chúng ta đã sẽ có một cái khoản tiền ờ, khá khá ờ, đến ờ, vài ngàn đô đó các bạn chúc quý vị và các bạn à, xem quảng cáo kiếm được nhiều xu nhiều coi để chúng ta đổi ra được nhiều đồng BTT chúng ta chữ ví cất đi trong các clip tới mình sẽ thực hiện cách à, rút tiền từ cái trang Pocket Crypto này ra cái ví để cất đi vì hiện tại trên trang web đang à, bị hết hàng tức là hết cái đồng à, Bitcoin của ngày hôm nay nên không thể rút được ngày mai sẽ cho rút thì mình sẽ thực hiện clip các bạn hãy ấn nút like, subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV nếu thấy hay. Xin chào và hẹn gặp lại.